cung Chính Xin mời bác sẽ cùng di chuyển đến sân khấu ạ Cùng đón nhận à, phần quà ý nghĩa đến từ à, người con của mình ạ à, Xin mời bác ạ và xin được giới thiệu với tất cả quý vị mẹ đẻ của chủ tịch hội đồng quản trị của chúng ta đó chính là bà đặng thị cúc xin mời bác hãy cùng đón nhận phần quà rất đặc biệt này ạ Vâng, những khoảnh khắc vô cùng à, ý nghĩa Có lẽ rằng à, đây là lần đầu tiên à, em MC Hoàng Thiên làm cái điều mà có lẽ các chương trình khác thì không bao giờ có à, điều này ạ. Rất mời mẹ ở lại một chút nhá. Mẹ ơi từ từ mẹ ơi. Con chào yêu mẹ tí. <laughs> mẹ bội quá, trong mẹ đang xúc động quá, đang bối rối quá đúng không? <laughs> lần đầu tiên là mà có lẽ lần đầu tiên mà bác được uh, nhận một phần quà ý nghĩa đến từ uh, người con của mình trên sân khấu đúng không ạ? còn à, cháu nghĩ rằng là ở cuộc sống bình thường thì chắc chắn rồi à, Chính là một người rất là tình cảm đúng không ạ và chắc chắn là trong cuộc sống thì là Xuân Chính chắc là rất nhiều lần tặng quà cho bác rồi đúng không? Dạ. <laughs> bác vẫn đang rất bồi hồi đúng không ạ? Và ngay sau đây thì à, bác hãy chia sẻ một chút và có điều gì muốn nhắn nhủ tới người con của mình không ạ? Xin mời bác ạ. Bây giờ biết nói gì? Tôi thì à, à, lên đây trước tiên là thôi thì uh, cháu đã được trưởng thành như hôm nay là tôi cũng rất là vinh dự và cảm ơn uh, hai họ của nhà tôi và sau là cảm ơn đến uh, toàn thể uh, những người từ cao tuổi đến thấp tuổi trong công ty của cháu là đã cùng cháu đồng hành và tôi được ngày hôm nay là trước tiên là nhờ cháu và sau là cũng nhờ đến toàn thể anh em từ nhớn à, đến bé tuổi trong công ty và tôi rất chân thành cảm ơn và công ty và anh chị em à, hai họ của cháu chính rồi bạn <laughs> nữa vâng bác bảo bác không chuẩn bị mà bác nói rất là là, là đầu lần đấy đúng không ạ rất là mộc mạc rất là hay ạ quý vị thấy thế nào ạ bác xứng đáng như là một nhà báo tay thật lớn đấy đúng không ạ cảm ơn uh, bác rất nhiều bác uh, sẽ tiếp tục nắm lại sân khấu một chút nhé à, thưa quý vị mà món quà thứ hai à, bác bác bác cứ vội bác đừng vội <laughs> bác đã lại sân khấu một chút ạ à. thưa quý vị và món quà thứ hai mà xếp chính của chúng ta muốn dành tặng đó chính là người mẹ thứ hai à, người mẹ vợ của xếp chính người mà đã sinh ra một người con gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương à, dành tặng tới à, đã trao đã tin tưởng à, lựa chọn người đàn ông một chàng trai vô cùng à, phong độ này để trao gửi À, người con gái thương yêu của mình với mong muốn rằng người con gái thương yêu của mình khi mà được đặt chọn niềm tin cho chàng trai này thì chàng trai này sẽ mang lại một cuộc sống, một tình yêu, một tương lai thật tốt đẹp. Đó chính là mẹ vợ của sếp chính một chàng có tác thật lớn. Và ngày hôm nay thì à, <laughs> rất là tuyệt vời ạ. Xin mời à, xin cảm ơn mẹ vợ của sếp chính đó là bà Vũ Thị Hiền và chắc chắn rồi trong thời khắc vô cùng à, ý nghĩa này thì à, mẹ vợ của Diệp Chính à, chắc chắn sẽ có đôi lời à, nhắn nhủ và dặn dò tới chàng trai đã đem lại một tình yêu, một cuộc sống, một tương lai thật tốt đẹp cho người con gái thân yêu của mình ạ. Xin mời bác ạ. xin cảm ơn, trước tiên là cảm ơn cả một tập thể đội ngũ của công ty trưởng thác sau là rất <clears throat> là biết ơn ờ, đội ngũ anh em đã cho con tôi một cách trưởng thành một cách vững vàng đến bây giờ là tôi rất vinh dự tôi tự hào những đứa con và những ừ, được gặp được nhìn các khoảng khách này tôi vô cùng xúc động xin một lời cảm ơn tất cả toàn thể anh chị em công nhân của công ty chẳng khác vững mạnh cố lên bác có nhắn nhủ một câu là mạnh và cố lên quý vị thấy thế nào ạ khẩu hiệu à, rất là tuyệt vời đúng không ạ à, thưa quý vị và ngay sau đây thì à, xin mời sếp phạm công chính à, cũng sẽ có đôi lời à, chia sẻ đến à, hai người bạn đặc tính của mình ạ xin mời sếp ạ vừa rồi à, tôi cũng có kính thưa kính gửi rồi trong quá trình vừa rồi thì uh, có những người uh, anh chị em có những người bạn uh, theo tôi đến bây giờ cùng tôi chia sẻ thì vừa xuất hiện trong khán phòng. Tôi xin à, gửi lời chào tới những người bạn, những người anh chị em đến sau. À, không biết nói gì hơn, các cụ nói u nước nhớ nguồn và học tập từ hai mẹ. Cho nên là cái tư tưởng của tôi khi đi làm kinh tế cũng như là gây dựng doanh nghiệp. Hãy tốt với gia đình trước khi ra ngoài xã hội tốt. Đó là cái bắt buộc là tư tưởng của nhựa trường Pháp và đứng đây tôi cũng không biết nói gì hơn tôi ờ, rất chân thành cảm ơn hai người mẹ của tôi cảm ơn ờ, tất cả mọi người đã chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời này xin chân thành cảm ơn xin cảm ơn ờ, sếp chính cùng với hai người mẹ đăng ký của mình ạ xin mời sếp chính và hai mẹ tiếp tục đán lại một chút nữa ạ <laughs> một phần rất là đặc biệt đó chính là phần khai tiệc và xin phép được mời hai mẹ cùng nán lại cùng với à, người con của mình đó chính là sếp phạm công chính sẽ cùng đến với phần khai tiệc và ngay sau đây thì xin mời à, ba ly rượu song banh sẽ cùng à, di chuyển sân khấu ạ và xin mời à, sếp chính sẽ cùng đón nhận à, ly rượu song banh cùng khui song banh chúng ta hãy cùng làm một việc đó chính là khui song banh à, quý vị đã sẵn sàng đến với cảnh khắc tuyệt vời này chưa ạ và xin à, phép được à, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đứng dậy được không ạ xin mời quý vị ạ Thế càng sóc rất mạnh luôn <laughs> Sóc rất chuyên nghiệp Wow Rất tuyệt vời ạ <laughs> Và xin mời Tiếp à, chính cho cùng dâng hai ly rượu Đây có lẽ rằng không chỉ là hai ly rượu à, hai tiệc mà đó còn chính là hai ly rượu kính hiếu kính dâng lên hai đấng sinh thành Đây cho nên lời cảm ơn ạ, đúng không ạ? Và ngay sau đây thì à, xin mời à, tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khai tiệc. Và ngay sau đây tôi xin phép được à, đồng thanh. Tôi xin phép được đếm từ 1 đến 3. Tất cả quý vị chúng ta hãy cùng rô nhá, cùng rô thật lớn nhá. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Xin mời quý vị ạ, hãy cùng rót đầy ly bia ly rượu trên bàn tiệc của mình lên đi ạ chúng ta không có rượu thì à, rót nước lọc cũng được không sao hết ạ quý vị đã sẵn sàng chưa xin mời quý vị dơ cao ly bia ly rượu ly nước lọc của mình lên đi ạ và tôi xin phép được bắt nhịp quý vị đã sẵn sàng chưa một hai ba hai ba hai ba wow vâng, rất tuyệt vời xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng cà ly xin mời à, đàn gia đình nhà chúng ta hãy cùng cà ly ạ Vâng, xin cảm ơn hai mẹ, xin cảm ơn uh, chủ tịch và đồng quản trị, uh, sếp phòng quản trị rất nhiều và ngay sau đây sẽ mời uh, đại gia đình nhà mình sẽ cùng uh, di chuyển xuống dưới sân khấu ạ. Uh.